chia sẻ đến các cô chú anh chị ba sai lầm quan trọng trong cái việc thiết kế cầu thang đối với phong thủy nhà ở. Công ty kiến trúc Phong Thủy Đàm Nguyên xin gửi lời chào đến à, tất cả các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Đàm Nguyên. Và để đón nhận những video mới nhất à, do công ty kiến trúc Phong Thủy Đàm Nguyên chia sẻ những quan điểm về phong thủy hay những à, câu chuyện liên quan đến kiến trúc làm nhà thì cô chú anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ xin phép chia sẻ đến các cô chú anh chị ba sai lầm quan trọng trong cái việc thiết kế cầu thang đối với phong thủy nhà ở trong ờ, phong thủy thì chúng ta biết được rằng là cầu thang là một trong những chi tiết vô cùng quan trọng xét cả về tính thẩm mỹ hay là cả về yếu tố phong thủy thì đây là một trong những công năng rất quan trọng trong ngôi nhà và đối với ngôi nhà nào cũng vậy chúng ta đều mong muốn khoe được cái chi tiết cầu thang này ra để cái yếu tố kiến trúc của ngôi nhà nó được thể hiện và cầu thang là một trong những uh, nếu như chúng ta có thể thấy rằng là các cái chi tiết khác nó đều mang tính chất hình khối mang tính chất vuông vắn mang cái tính chất đó là có cái uh, Ờ, sự cố định về khuôn hình thì cầu thang là một trong những cái chi tiết mà chúng ta được khoe ra về thể hiện cái tính uyển chuyển ở trong ngôi nhà và bất cứ ngôi nhà nào cũng vậy chúng ta đều ờ, muốn cái chi tiết cầu thang nó phải thật ấn tượng đảm bảo được cả yếu tố về Uh, kiến trúc cũng như làm sao để hài hòa được cả những cái tiêu chí liên quan đến phong thủy nhưng thực chất kiến trúc thì ai cũng có thể nhìn ra về cái việc hình thế của cái cầu thang nó đi uh, vòng theo cái phía đường này hay là vòng theo đường kia nó được uh, đi theo đường luồng nó vuông vắn hay là có những cái đường cong mềm mại thì chúng ta đều có thể nhìn thấy ngay nhưng về câu chuyện liên quan đến phong thủy kiến thức phong thủy ứng dụng trong việc kiến trúc này thì không phải ai cũng nắm được và một trong những cái lỗi vô cùng quan trọng trong uh, việc uh, đặt cầu thang hay là thiết kế cầu thang thì chúng ta sẽ đi vào cái lỗi đầu tiên lỗi ờ, lỗi này chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó là cái việc cái ờ, đường hành lang cầu thang hoặc cái đường luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa đây là một trong những cái sai lầm vô cùng quan trọng trong việc thiết kế phong thủy đối với cái việc nó thiết kế cầu thang nhưng lại để cả một cái luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa chính đi thẳng ngoài phía cửa chính hoặc là đi thẳng ra một phía sảnh phụ của ngôi nhà mà cả cái trục cầu thang đi ra ngoài như thế thì trong phong thủy cái lỗi này là một lỗi vô cùng quan trọng nó thể hiện cho cái việc thoát tài Tại vì rằng là trong phong thủy thì cầu thang nó là điểm dẫn khí để chúng ta biết rằng là khi mà vượng khí nạp từ đại môn tức là nạp từ cửa chính của ngôi nhà đi vào phòng khách tức đi vào minh đường và tiếp theo được bổ khí đến với tất cả các công năng trong ngôi nhà và làm sao cái đường khí nó phải được loan hoàn và cầu thang là một trong những chi tiết điểm dẫn khí để dẫn lên các tầng bên trên và nếu như chúng ta biết rằng là cái à, lối đi lên cầu thang Ờ, chúng ta bước từng bậc từng bậc đi lên cầu thang đúng không ạ tương tự như thế thì đường khí cũng sẽ đi theo như vậy và nếu như ở đây cái đường khí mà lại đi từ cầu thang và lại chui nó lại đi thẳng tuột ra phía bên ngoài cửa chính thì đây là một trong những cái lỗi sai trong phong thủy để dẫn đến cái việc thoát tài vì rằng là cái đường khí nó cần phải có cái điểm ngưng và điểm tụ và nếu như cái đường khí mà là cả cái trục cầu thang nó đi thẳng ra ngoài phía cửa như thế thì tất cả cái yếu tố về vượng khí rồi tài lộc rồi tiền bạc thì nó đều đi thẳng ra phía ngoài thì cái việc này nó dẫn đến cái hiện tượng đó là thoát tài trong ngôi nhà tức là kiếm được tiền nhưng mà không giữ được tiền hơn nữa một điều đó chúng ta có thể thấy ngay trong cái việc đó là cái à, tính sử dụng của cầu thang đối với việc cầu thang đi thẳng ra ngoài như thế thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đi từ trên đi xuống Ờ, nhất là đối với các ngôi nhà mà có cái trục cầu thang với cái số bậc nó dài nó nhiều chẳng hạn chúng ta thấy rằng là nó tạo một cái độ dốc uh, nó rất gấp và khiến cho cái việc chúng ta đi mà cứ cảm giác như kiểu là sắp sửa chúng ta phi ra ngoài ấy, thì việc này nó tạo ra cái việc là ờ, cái sự nguy hiểm trong cái yếu tố đi lại và trong phong thủy chúng ta đặc biệt kiêng kỵ đến cái yếu tố này đó là cái lỗi thứ nhất đó là để cái luồng cầu thang nó đi thẳng ra phía ngoài cửa chính thì cái việc này đặc biệt kiến trúc sư hay là các thầy phong thủy trong việc thiết kế cầu thang cần phải lưu tâm và không có để phạm cái việc này à, cái lỗi thứ hai trong cái việc liên quan đến cái yếu tố thiết kế cầu thang đó là chúng ta tính toán sai cái bậc cầu thang thường là chúng ta thường ờ, hay có một cái quan điểm tôi thấy ờ, các cô chú anh chị đặc biệt là các kiến trúc sư nghiên cứu về phong thủy chưa đến nơi đến chốn thì chúng ta vẫn cứ quan niệm một cái ờ, Ờ, quan điểm đó là tính toán bậc cầu thang theo cái con số là sinh lão bệnh tử thì đây gần như là một trong những quan điểm trong đạo Phật thực tế mà nói trong các bộ môn văn hóa phương Đông đặc biệt là phong thủy chúng ta có thường xuyên nhắc đến những cái quan điểm những cái quan niệm uh, gắn liền với đạo Phật hoặc kể cả đạo giáo hay là các cái uh, yếu tố khác nhưng trong phong thủy thì chúng ta không có xét đến cái mức đó là sinh lão bệnh tử giống như việc là các cô chú chị đếm hạt tràng đâu trong ờ, đạo Phật chúng ta đếm hạt tràng theo nguyên tắc sinh lão bệnh tử để ờ, nhắc đến cái vòng tuần hoàn tuần sinh của một con người từ cái việc khinh sinh ra đến khi chết đi nhưng đối với phong thủy thì không như thế đối phong thủy người ta chỉ quan điểm đến hai cái khái niệm đó là âm và dương với là số chẵn và số lẻ thì trong cái việc ờ, số bậc đến số bậc cầu thang thì người ta sử dụng số lẻ tức là người ta nhắc đến cái số lẻ là cái số sinh giống như trong cái khóa học xây dựng ekip mà thầy Tam Nguyên đã chia sẻ đến các cô chú chị về việc quan điểm số lẻ và số chẵn thì trong cái việc ví dụ chẳng hạn người ta lựa chọn cái ngày dương để người ta chặt cây vì rằng là lựa chọn cái ngày dương là chặt cây là số số dương là số thành còn đối số lẻ là số sinh thì người ta chặt cây đi để để chặt đứt cái sự sinh sôi của cây đấy và nó không có mọc lên nữa là người ta chặt đứt để kết thúc cái ờ, sự sống của cây thì người ta chặt vào ngày dương chẳng hạn còn đối với việc người ta xây nhà thì người ta chọn cái số bậc cầu thang là cái số lẻ là số sinh để thể hiện mong muốn cho cái việc cái ngôi nhà nó sẽ còn phát triển cao lên nữa cao lên nữa cao lên nữa giống như cái việc những con người sống trong ngôi nhà đó thì sức khỏe rồi tài lộc rồi gia đạo rồi sự nghiệp sẽ còn phát triển lên do đó người ta chọn số bậc cầu thang là số số lẻ là số sinh thế thôi à, tuy nhiên một điều đó rất nhiều cô chú anh chị ở đây là băn khoăn giữa cái việc số lẻ của bậc cầu thang là ở đây là tính thêm số lẻ của từng tầng hay là số lẻ của cả một cái uh, số bậc cầu thang của tổng cả ngôi nhà À, nếu như chúng ta à, hiểu được rằng là nếu chúng ta cứ nếu như chúng ta tính toán theo số lẻ của bậc cầu thang tính tổng một ngôi nhà thì chúng ta biết rằng là hai số lẻ cộng vào thì chắc chắn đã thành một số chẵn do đó rằng là cứ phải xây nhà số tầng lẻ thì mới được số bậc cầu thang lẻ à, chứ đâu là xây chẵn tầng ví dụ như hai tầng bốn tầng Ờ, thì chắc chắn tổng số bậc cầu thang nó sẽ phải là chẵn do đó rằng là cái quan điểm này nó không có chính xác mà để chúng ta tính số lẻ bậc cầu thang là chúng ta tính số lẻ bậc đối với từng tầng một thôi và số lẻ bậc cầu thang chúng ta có thể uh, quy ước thành các số bậc ví dụ như 19, 21, 23 bậc tùy theo cái chiều cao của tầng nhà thì chúng ta lựa chọn số bậc cầu thang. Đồng thời rằng là người ta quan niệm số lẻ bậc cầu thang là bởi vì nó căn cứ vào cái nhịp sinh học của con người. À, chúng ta bước với số lẻ bậc thì nó tốt cho cái việc sức khỏe và tốt cho cái nhịp tim. À, do đó rằng là chúng ta lựa chọn cái số lẻ bậc cầu thang là 19, 21 hoặc là 23 hoặc là 25 bậc tùy theo cái chiều cao tầng của chúng ta xác định đối với cái việc là thiết kế đối với kiến trúc sư rằng là nếu như ờ, muốn ờ, ngôi nhà có cái độ chiều cao nó chiều cao tầng nó cao để tạo thông thoáng độ mát chẳng hạn thì cái số bậc cầu thang tương ứng nó sẽ ờ, là cái số nó cao hơn ví dụ 23 bậc hoặc 25 bậc còn nếu như chiều cao của chúng ta quy ước để mà tính toán làm sao cho nó hài hòa thì chúng ta có thể lựa chọn số 19 hoặc là 21 bậc cái đấy là tùy theo cái việc kiến trúc sư thiết kế nhưng chúng ta lựa chọn số bậc cầu thang là số lẻ bậc tính theo từng tầng một các cô chú chị nhé do đó rằng là uh, hai cái quan điểm đó là tính theo sinh lão bệnh tử thì trong phong thủy nó không có ứng dụng cái thứ hai là tính tổng số bậc của cả ngôi nhà là số lẻ thì vào đấy nó không chính xác chúng ta tính số lẻ bậc cầu thang đối với từng tầng một đó là một trong những cái quan điểm rất quan trọng và trong bộ hồ sơ ờ, phong thủy ờ, tư vấn phong thủy của phong thủy Tâm Nguyên thì cũng được thể hiện rất rõ trong cái hạng mục liên quan đến việc tư vấn kích thước cổng cửa và số bậc cầu thang thì cũng được thể hiện rất rõ ở cái trang ờ, chúng ta sẽ thấy như sau đó là cái phần thể hiện kích thước cổng cửa thì cũng có chia sẻ rất rõ cái quan điểm về cái số bậc cầu thang chính là cái phần hạng mục này các cô chú anh chị chú ý nhé cái phần hạng mục liên quan đến ờ, việc đó là uh, kích thước cổng cửa và cũng như là số bậc cầu thang cũng được thể hiện rất rõ ở đây uh, số bậc cầu thang lựa chọn với số bậc 3, 5, 7, 9, 11, 15 17, 19, 21, 23 hoặc 25 bậc là cái số sinh uh, số bậc thềm Ờ, bậc cầu thang là số lẻ và một cái ý tiếp theo đó là số bậc được tính từ sàn này lên sàn kế tiếp không tính tổng số bậc do đó rằng là chúng ta hiểu đây là số bậc là xét theo số lẻ và tính theo từng tầng một à, các cô chú anh chị chú ý nhé à, bởi vậy cho nên rằng là các kiến trúc sư hay là các gia chủ chúng ta cần phải rõ ràng cái tinh thần cũng như là lựa chọn à, đúng cái quan điểm thì chúng ta việc làm nhà chúng ta trở nên yên tâm hơn tránh cái việc đó là chúng ta cứ bị tác động bởi người này một ý người kia một ý thì cái việc làm nhà nó trở nên mông lung và chúng ta trở nên lo lắng chứ không phải là vui vẻ nữa đó là cái một trong những cái sai lầm tiếp theo đó sai lầm số 2 chúng ta bước sang cái sai lầm số 3 sai lầm số 3 đó trong cái việc cái việc này liên quan đến kiến trúc nhiều hơn trong cái việc thiết kế cầu thang thì chúng ta cần phải chú ý đến cái chiều cao độ của cái số tầng của chúng ta đúng không ạ chiều cao độ của từng tầng và căn cứ vào đấy chúng ta thiết kế cái số bậc cầu thang sao cho hợp lý và thường chúng ta sẽ để cái uh, chúng ta cần phải tính toán đến cái chiều cao của cổ bậc cầu thang cũng như là cái uh, uh, chiều rộng của cái mặt bậc chúng khi chúng ta bước lên ấy, để làm sao cho nó hợp lý với lại là cái chiều cao tầng tổng số cái ờ, chiều cao của bậc xếp vào với nhau thì sẽ ra cái chiều cao tầng đúng không ạ và chúng ta tính toán để làm sao cho nó vừa khớp với số lẻ cũng như là cái chiều cao của bậc cầu thang chúng ta khuyến nghị ở đây là 15 phân thôi để làm sao cái việc chúng ta bước lên để nó thoải mái với cái bước nhịp của cái con người Ờ, với cái ờ, chiều cao trung bình của cái người Việt Nam cũng như rằng là chúng ta bước lên sao cho nó được cái nhiệt độ thoải mái cao quá thì nó cũng không tốt và thấp quá chúng ta bị hụt và cái ờ, mặt bậc của cầu thang thì chúng ta cũng khuyến nghị với cái bề rộng nó khoảng 25 phân tức là nó ngang nó vừa phải với lại cái gang bàn chân của cái người Việt Nam ạ thì nó sẽ hợp lý hơn với lại cái việc thiết kế tránh cái việc các cô chú chị sẽ thấy rằng là nếu như cái cổ bậc cầu thang nó quá cao thì cái việc nó sẽ dâng lên cái số Ờ, nó sẽ khi mà cái số tầng số chiều cao tầng chúng ta đã fix lại rồi thì ờ, cái cổ bậc cầu thang mà chúng ta lại quá cao hoặc quá thấp thì sẽ dẫn đến là bị hụt đúng không ạ thì trong cái việc thiết kế kiến trúc nó rất là xấu cái tiếp theo nữa liên quan đến cái ờ, cái cái cái bề rộng của mặt bậc bề rộng mặt bậc mà chúng ta nó quá hẹp hoặc quá rộng thì nó sẽ khiến cho việc cái nhịp cầu thang nó không có tới hoặc là nó bị dư quá thì việc này rất xấu do đó rằng là khi mà đội ngũ kiến trúc sư của phong thủy nguyên thiết kế thì thường khuyến nghị cái chiều cao của bậc cầu thang nó khoảng 15 phân và cái mặt bậc cầu thang nó 25 phân ờ, do đó rằng là các cô chú anh chị căn cứ vào thực tế tình hình của cái ngôi nhà của mình trong cái việc thiết kế để mà ờ, tính toán cũng như là đưa ra cái phương án sao cho nó phù hợp Ờ, không quá cao với chiều cao của bậc và không quá rộng không quá hẹp với lại cái ờ, bề rộng của mặt bậc cầu thang thì như vậy là ngôi nhà chúng ta nó sẽ vừa đảm bảo cái yếu tố về thẩm mỹ kiến trúc và vừa đảm bảo các cái tiêu chí phong thủy và trên đây là cái việc ờ, Đức Trung có chia sẻ đến các cô chú chị ba cái sai lầm cũng như ba cái lưu tâm quan trọng trong việc thiết kế cầu thang dĩ nhiên rằng là đối với các cái kiến thức chuyên sâu của phong thủy chính phái nó còn xét đến các cái yếu tố về vị trí đặt cầu thang trong ngôi nhà đối với nhà ống thì đặt bên trái hay bên phải Đấy, ờ, từ đó quyết định cái việc đường hành lang nó sẽ là bên trái bên phải tương tự hay là đối với các ngôi nhà vườn nhà vuông thì cái việc chia khối chia ô của ngôi nhà và đặt cầu thang ở ô nào là một trong những cái việc tính toán vô cùng quan trọng nữa đối với phong thủy cao cấp thì ở đây trong cái video này Đức Trung giới hạn đến thời gian và giới hạn cái số lượng kiến thức để chúng ta không có quá uh, mông lung uh, và để nếu như cái phần kiến thức uh, sâu rộng hơn nữa thì các cô chú chị nên rằng khuyên các cô chú chị hãy đặt niềm tin cũng như lựa chọn một đơn vị chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy và kiến trúc để tư vấn các cô chú chị một cách kỹ hơn để tránh cái việc đó à, ngôi nhà của chúng ta đặt sai điểm cầu thang à, đặt sai vị trí cầu thang thì sẽ dẫn đến cái việc hung họa chứ không phải là mang đến cái điều cắt lợi như đức chúng ta nói cầu thang là điểm dẫn khí và trong phong thủy chúng ta ứng dụng để chúng ta điều tiết cái yếu tố về trường khí nó tốt nếu như cầu thang đặt ở vị trí cắt lợi thì nó sẽ mang lại cái điều may mắn nếu đặt sai thì sẽ mang lại cái điều khủng hoảng do đó rằng là những kiến thức sâu rộng hơn thì các cô chú chị hãy để chuyên gia tư vấn thì sẽ yên tâm hơn và phong thủy thái nguyên chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng phong thủy vào kiến trúc để cái việc trả kết quả của các cô chú chị là một cái bộ hồ sơ công năng ờ, kiến trúc phong thủy như thế này nó sẽ thật sự hoàn hảo và khiến cho chúng ta yên tâm tuyệt đối trong cái việc làm nhà đồng ý không ạ à, do đó rằng là ba cái tiêu chí đơn giản và cũng như quan trọng trong việc thiết kế cầu thang đức chúng đã nhắc đến một là không để cái đường cầu thang đi thẳng ra ngoài cửa cái thứ hai đó là tính toán số bậc cầu thang à, tính toán số bậc cầu thang nó cần phải đúng quan điểm số lẻ và tính toán theo từng tầng một và cái thứ ba đó là chiều cao của bậc và cái mặt bậc cầu thang nó cần phải hợp lý trong việc kiến trúc để ngôi nhà chúng ta nó có sự hài hòa giữa cả kiến trúc và phong thủy à, chi tiết sâu rộng hơn liên quan cái việc thiết kế ngôi nhà như thế nào hãy để đơn vị chuyên gia tư vấn Ờ, kiến tạo cùng cô chú anh chị về ngôi nhà của mình thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là xin phép sẽ hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo liên quan đến cái việc uh, những quan điểm phong thủy và những cái ờ, lưu tâm trong việc vấn đề làm nhà. Uh, xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại.